sợ ba má em buồn lòng lỡ rồi em biết làm sao đây để anh mong suốt cả ngày nên buồn lắm anh cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài đêm trở về em khóc thầm trong tay em hiểu cuộc đời anh lanh đanh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng em đâu có gì em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho anh em có đòi hỏi gì sang anh bàn tay trắng đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau ba má em buồn lòng lỡ rồi em biết làm sao đây để anh mong suốt cả ngày nên buồn lắm anh cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài đêm trở về em tóc thầm trong tay nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho em hiểu cuộc đời anh lanh đanh kiếp phong trần đôi trôi theo ngày tháng em đâu có gì em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho anh em có đòi hỏi gì đâu lắm đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau Krishna phụ tình nhau thức trọn đêm nay để nhớ thương em sương rơi lạnh căm cánh vật sẽ buồn hơn mấy cội mai già mà mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ No. làm quên lòng em bối rối xôn xao nhưng khi anh thường trộm nhìn em không hiểu lắc đầu liên miên chứ ngờ thế gian có ai hỏng đâu ấy vừa mới quên trắng tay chấp nhận cô đơn ngàn năm ghi khắc trong tim những câu ân tình ngọt mềm yêu anh một lần muốn đời chẳng quên quê mô xa vì sao em tới đất này Đà Lạt đồi núi chậm chung Đà Lạt trời mây nước mênh mông Anh đã biết rồi em ơi vì sao em tới Anh đã biết rồi em vì em yêu dòng thác Camry như cuộc sống đang dâng trào vì em yêu nước hồ xuân hương yêu thành phố hương hoa đã từng lưu luyến trái tim ta mimosa xa vì sao em tới đất này ngày ngày thầm sống quanh đồi cuộc đời dầm mưa nắng sương mimosa từ đầu em tới mimosa vì sao em tới đất này Đà Lạt đồi núi chậm chung, Đà Lạt trời mây nước mênh mông anh đã biết rồi em ơi vì sao em tới anh đã biết rồi em ơi vì em yêu cuộc sống trên cao có thông reo gì rào vì em yêu dòng thác Camry như cuộc sống đang dâng trào vì em yêu nước hồ xuân hương yêu thành phố xa vì sao em tới đất này ngày ngày thầm sống quanh đồi cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm đứng trên trên giống nhìn xuống đồi thờ hàng cây tháp màu đen lên phố phường giờ đây hơi sương giã buồn biết ai thương bước cô liêu một người đi trọng sương rơi đà lạt ơi có nghe trăng cam ly khóc tình đầu giang dơ đêm xuống than thở vang cùng hờn thêm sắt xe tâm hồn người đi trong bóng du tìm đến thành phố ngàn thơ nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ gần nhau xa nhau mấy nỗi hỡi quê hương giữ sương rơi đà lạt ơi đà lạt ơi trách đời riêng anh không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu em về là với người đã vội lòng tôi trao anh ngày nào đã quen nhau vì chung nước đời mình chót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình tôi cũng không bao giờ không bao giờ quên em cho đến mềm lòng xa nhau còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn về nhau nghe chuyện đời tình mình nay chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình ngơ nắng trong đêm trường tôi chưa với niềm yêu thương chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn dối ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm vẫn đợi em trọn đời nhưng nay hết rồi hai người hai lối lúc đêm buồn không em tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình tôi cũng không bao giờ không bao giờ quên em cho đến hôm nay với nước nợ nghẹn ngào mình mềm lòng ra chầm mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình thơ ngát trong đêm trường tôi chưa vơi niềm yêu thương nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn xa nhau mấy người không buồn không nhớ xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm vẫn đợi em trọn đời nhưng nay hết rồi hai người ai lối lúc đêm buồn không em tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến đừng thương tiếc chi anh chuyện hay chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời tình mình này chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh tình mình này chết như lá úa thu rơi đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm ngàn sao mắt lệ huyền mờ lời thiết ta qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã réo neo nghe chớp bể mưa nguồn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương chẳng mang con che chở hạt xưa chân sáng gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn mất nàng còn đâu đâu lá ngọc cành vàng còn đâu đâu quyền quý cao sang em hỡi em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt xưa chân xa băng xa một thoáng buồn mấy thu lá một con đò sáng sớm một cõi lòng băng giá một thoáng buồn mây. mông